Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả em ơi Lần này tiếp tục Khả sẽ anh uh, con uh, Evan cho ạc phong đao em ơi Lần này thì tiếp tục mua cho anh em xem này uh, ờ, 14 ca sâu nha em Lần này thứ ba rồi, biết được gì cũng lại đồ tính ra nào cũng lỗ tầm 3 đến 4 kim Toàn gì đâu không, toàn lỗ tầm 3 đến 4 kim anh em ơi Rồi Tôi nay được gì đây, đây là số Rồi ừ, ban hội đồng ban hội chặt chỗ dưới ta mấy ban hội này không có dưới hồn được đâu hai dương hồng nhận cốt nhầm bớt mấy cái này thì chặt chỗ quá bớt bớt rác đi rồi còn đây. đi bánh vòng gắn miếng bánh này rồi còn vớ tử không có không có tí nữa tí sau rồi anh anh anh anh anh anh anh ăn tí nè rồi let's go lậm tiền khui nha nam được dưới đây Evan này là Evan uh, ờ, 20 tháng 11 nha nam em 20 tháng 11 uh, ờ. Tặng cô tặng thầy Cố gắng tìm vài cây bút hoán binh thạch này nọ cũng khá là ngon rồi với lại phi văn phi đâu rồi nè Mảnh phi văn là đẹp Một bình may mắn một tiếng Phúc Duyên Thiên Sơn Đằng này thứ ba rồi đó biết đâu nè Ồ, vẫn chưa cái gì luôn Gần 200 cái chưa gì luôn What the hell Một viên thủy tinh cho 200 cái đầu tiên Vãi nồi này mà Đồ xong nhỏ dưới ta Anh này thứ ba rồi không được gì nữa luôn Thua luôn lần sau không nhóm anh luôn nè Rồi được một cái bút Trời ơi Một cái bút Sách vở bút ở đâu Riệt rẹt nhiều nhiều vô Cho có tiền nè Rồi qua thành khác đi Đâu quá luôn tiền thổ lộ ôi gần 500 cái rồi nam đây xích thố 4 Trời. tưởng phi vân chứ ôi gần 500 cái rồi chưa có gì luôn đúng một cái bút một viên thịt tinh what the hell ôi nhỏ vãi nó nồi nam 500 cái rồi mà thu toàn cái đi không này <laughs> chết chết chết rồi chết rồi lần này anh thứ năm thì toàn sắp mặt anh em ơi 500 cái rồi toàn ra toàn có địt rồi anh em ơi chịu chịu ơi đen quá đen rồi anh em ơi đen quá đen rồi <laughs> hello phạm duy nha ủa sao không nghe nói rồi được một cuốn sách cuốn sách Rồi, hết sức dùm coi Đúng một sách một bút luôn <laughs> Trời ơi, đủ xinh Ảch này, ảch của ông anh phải của tôi rồi <laughs> Ông anh ông đang tìm mua bút rồi chưa có rồi Dư dư ơi Rồi xong Thua thua, lỗ rồi em ơi Lỗ sắp mặt luôn em ơi anh Khải đỡ là em Ảch Thiếu Lâm chơi vui anh Ôi Ảch này của ông anh không phải của Khải em ơi phải của Khải Ảch này có người đầu tư cho Khải chơi nên Khải không có bán đâu anh em ơi một sách nữa ok kiếm hai cái bút rồi đây đâu không có dương tinh không dương tinh hồng luôn một viên tinh thôi ít vải trướng luôn nè chết rồi một viên tinh hai viên ba viên thiết là hán ôi mặc định một thiết là hán luôn nè trời ơi ba viên tinh bốn viên tinh nè à. ít dữ bút đi Thiếu bút quá tròn luôn nè Đừng có lộ Phúc duyên Thôi xong, thôi xong Thôi xong, bắt đầu giờ tiền thua lộ một nuôi <laughs> Trời ơi Đang vãi trướng luôn em Nhiều người ăn ngon lành thì mình ăn kiểu chán dữ anh em số nhỏ vãi cái nồi luôn được 5 viên đồ được lượng nhiên tinh hồng nữa biết lời lỗ đây từ từ để tính thử em lời lỗ đây phi dân nào mạnh phi dân nào mạnh phi dân chua vãi trưởng luôn anh em giờ em biết nào có được mạnh phi dân mà bán đây để mà xài chạy phi dân đây này tính cho anh em xem lời lỗ này một hai ba 4 5 6 7 8 9 M 11 wow, thông tin thổ lộ không 12 13 14 thông tin thổ lộ trung bình 30 xu bình 14 nhân 30 420 42 mấy cái này 1 2 3 4 5 cộng 500 xu nữa Đồ, nhiều dữ ta xu nói nhiệt tinh năm nhiệt tinh trung bình là một 300 xu đi đây là một kim rưỡi ba trăm rưỡi ba trăm rưỡi một viên đi ba rưỡi một viên đúng rồi là một kim rưỡi kèm với năm là một kim bảy cộng một kim bảy bảy năm mươi hai kim sáu hai kim sáu rồi kim sáu rồi mấy cái này à, một kim một kim hai cuốn sách là hai kim hai kim nữa là bốn kim bảy kèm với cái bút một kim năm mấy này tính tính vậy chứ còn mua ở ngoài giá đó nè sáu kim mốt rồi 6 kim 1 Rồi xong toàn luôn 6 kim 1 Được mạnh sức thố biết bán được nhiều Sang tất cả Được cũng sức thố thời hạn 15 ngày cũng được Ok Sức thố 15 ngày Rồi hai dương tinh hồng hai dương tinh hồng cộng 500 xu hai dương cộng 1.000 chứ là được 7.000 xấu rồi 7.007 Bánh bấy được gì nữa đây Ôi đồng cái lên bài bot À cha cha cha lên bài bot chính chắc người ta ừ, Một lần bài bot này bán được ngồi không kim rưỡi anh em Một kim một kim rưỡi sao cho ăn kim đi Là được uh, à, 8 kim mốt Rồi thu được 8 kim mốt này em Ở cái mảnh này không biết bao nhiêu Nói chung thường 8 kim mốt Bỏ vô đường này Này là bán có được kim rưỡi hay đánh này Bữa nào thả đánh này Đó 8 kim mốt mà hết 14 kim Lỗ 6 kim hơn Lỗ 6 kim Lỗ 5 kim chín chứ lúc nem kim chín mình lên được một cấp hơn nem kim chín rồi ok nhận này thì trả được bao nhiêu lỗ nem kim chín này trả này trả được một kim tư rồi lỗ được lỗ bộ lỗ bốn kim bốn em ơi hơn vẫn vẫn được một chút em lỗ bốn kim bốn lỗ bốn kim bốn em ơi à, bút này đưa qua ngày mi rồi thiếu bút vẫn vẫn là thiếu bút này mày lỗ 4 kim 4 chung lỗ tầm 4 kim là khoảng tầm uh, Nói chung lỗ nó dậy lỗ nổ anh em thấy lỗ 4 năm kia mà giới tình ra 4 năm kia nó bao nhiêu đâu Nó có 280 nghìn thôi Có 280 nghìn thôi nhưng mà anh em lên được một cấp hơn anh em có nghĩ đi cái nào hơn anh em Có 200 nghìn thôi Chưa chắc 200 nghìn là úp được cấp anh em khẳng định anh em luôn Chưa chắc 200 nghìn là úp được cấp đâu nha Nên là khẳng nghĩ nó cũng khá bình thường không lỗ đâu anh em ơi Không lỗ nhiều đâu Úp được một cấp quá trời đâu nè Được cây một cấp phải chày da chút dậy đó nè Quá đơn giản nè rồi chung cũng ok đó anh em xem video thì à, đừng quên cho khám like chia sẻ chơi anh em ơi à, nói chung là lần đầu tiên anh Evan ở server này ba ạ rồi lúc nào cũng lỗ không có không có khi nào lời nhưng mà nó bù được cái cấp cho cho ạc là ok rồi chủ yếu mình chủ yếu cái cấp này chung là lỗ không anh lời rồi ok đừng quên cho khám đăng ký kênh em ơi à, nếu có event mùa sau thì khả sẽ tiếp tục anh cho anh em xem để cho anh em trải nghiệm như thế nào cho anh em xem còn nói chung thì khải khải nhỏ rồi khải đen anh kiểu gì cũng đen không thể nào mà có được cái món nào mà gọi là lời thử nè hiếm lắm luôn nè không khi nào gọi là lời luôn nè rồi ok giờ khải bây giờ quay về việt bang đó nè mày, quay việt bang đó ngày mới ăn rồi ngô cường ngày mới ăn rồi ngày mới khẽ ăn rồi mà ngày mới khẽ ăn rồi nè lên cấp 91 mà ba mấy phần trăm bốn mươi phần trăm rồi